trưởng lão nếu cho có bạc đầu người chỉ tuổi tác cao được gọi là lão ngu bản dịch của hòa thượng thích minh châu na tề na thề rô so hồ ti về na sa pa li tăng si rô pa ri pak cô wa yo ta sa mô kha chi no ti bút cha ti phải đâu trưởng lão sa môn phải đau đầu bạc thượng tôn tăng đoan tuổi cao trí kém ương gan sư già rộng tốt xứng mang danh này bản dịch của hòa thượng giới đức kính mời Sistina Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Samma giá, Nam mô Sang Kha giá. Con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ quý sư, quý bà, quý cô tiên nữ, con kính chào đạo tràng. Con xin phép được đọc câu pháp cú số 260. trăm nát tê nát thê rô sô hô tí ye nan sa pa li tăng si rô pa ri bắc cô wa yo tan sa mô kha chin no ti wut cha ti nát tê nát thê rô sô hô tí ye nan sa pa li tăng si rô pa ri bắc cô wa yo tan sa mô kha Chinoti Vujati không phải là trưởng lão nếu cho có bạc đầu người chỉ tuổi tác cao được gọi là lão ngu của hòa thượng thích minh châu nate nate roso ti ye nan sa pa li tăng si ro hare pakko wayo tan sa ti ti cha na Monkhajinoti Vunjati Nate Nate Rosohoti Yenan Sapali Tang si ro yo than sa Siro Paripako Wayo Thansa cha ti Phải đâu trưởng lão Sa Môn, phải đâu đầu bạc thượng tôn tăng đoàn, tuổi cao trí kém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 phải thường tỏ minh hạnh công kính linh lễ à, chị đại đức tăng với cô tư nữ mến chào tất cả phật tử và kính cảm ơn à, cô cô cô như cô như pháp cô tina và bắc lều cai tần đạo và chị đặng đông để cho biết âm thanh rõ và con xin đọc có phúc cứu số 260 na te na te ro so ho tích yenasa patli tang siro bari baripat ko wayo tatsa mogat ni um, chi nô ti hút cha ti không phải là trưởng lão nếu cho có bạc đầu người chỉ tuổi tác cao được gọi là lão ngu và đó là bản dịch của ngài hòa thượng thích minh châu phải đau trưởng lão sa môn phải đau đầu bạc thượng tôn tăng đoàn tuổi cao trí kém ương ương ngàn xương già rỗng rỗng tết xứng mang danh này dạ vậy dạ, con xin ờ, đọc bài kệ dạ. na tế na thôn rồ sô hô tí ye na sa pang li tăng si rô Mari Matko Wajo Tansa Mochanino Vivun Chate Nate Nate Rosoti Yena Sapang Litang Siro Mari Panko Wajo Tansa Moyanai Do Vivun Chate không phải là trưởng lão. Nếu cho các bậc đầu người chỉ tuổi cao được gọi là lão ngu của thượng tổ, à, của ngài hòa thượng thích minh châu phải đau trưởng lão sa môn phải đau đầu bàn tượng tôn trân đoàn tuổi cao trí kém ương ngàn sư già rỗng rỗng tuyết xứng mang danh này và đó là bộ thơ của ngài giới đức và con đã đọc xong mà kính mời vị kế tiếp ạ già dạ, nam mô bích tha giá nam mô tham ma giá nam mô sân kha giá con kính đỉnh lễ thường tọa minh hạnh đại đức tuệ đức cùng chư tôn đức tăng kính lễ cô tu nữ như pháp kính chào quý anh chị trong đạo tràng con xin kể câu kinh pháp cứu số 260 ạ à. Dạ, và cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu nơi đó na te na te ro so ho ti ye na sa ba li tăng si ro ba ri bách cô già vô tát sa mách ca chi no tỳ vượt cha ti na te na te ro so ho ti ye na sa ba li tăng si ro ba ri bách cô và vô tát sa Magachino Tivutchati Không phải là trưởng lão, nếu cho có bạc đầu, người chỉ tuổi tác cao được gọi là lão ngu. Đó là phổ thơ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Nà tê na thê rô sô hô tí dê na sa ba lì tăng si rô Bà ri bạc cô và vô tan sa mô gà chi nô tì út cha tì phải đâu trưởng lão sa môn phải đâu đầu bạc thượng tôn tăng đoàn tuổi cao trí ương ngàn sư già rộng tới xứng mang danh này đó là phổ thơ của hòa thượng giới đức dạ cảm ơn huynh Sana đã bắt bài ạ à. dạ con xin gửi mít lợi cho chị cẩm dân ạ à. sa thú sa thú xích trần đạo nam mô bút tha giá nam mô thầm ma giá nam mô sanh kha giá con kính hành lễ đức phật con kính hành lễ giáo pháp con kính hành lễ đức tăng con kính định lễ thượng tọa minh hạnh đại đức tịnh đạt đại đức tuệ đức cùng chư tôn đức kính chào quý cô cô nữ cùng quý đạo hữu trong rung con xin đọc ôn bài pháp cú số 260 Ná tê ná thê rồ sô hồ tí Dê nát xá phá lý tăng xí rô Bá rí bát cô quá vô tát xá Mô gá chín nô tí vút chá tí Ná tê ná thê rô sô hồ tí Dê nát xá phá lý tăng xí rô Paripatko Vayo Tatsa Mô Gá Chin Nô Tí Vút Chá Tí Tá Tê Ná Thê Rô Sô Hồ Tí Dê Nát Xá Pá Lý Tăng Xí Rô Pá Rí Pát Cô Quá Vô Tát Xá Mô Gá Chin Nô Tí Vút Chá Tí Không phải là trưởng lão nếu cho có bạc đầu Người chỉ tuổi tác cao được gọi là lão ngu Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu Phải đâu trưởng lão sa môn Phải đâu đầu bạc thượng tôn tăng đòn Tuổi cao trí kém ương gàn Sư già rộng tuết xứng danh danh này bản phổ thơ của Hòa Thượng với Đức và Cấm Nhân đã ôm bài xong mến mời bàn tay của Sít Pháp Nguồn Lào Cai. Dạ, con cảm ơn cô Cẩm Văn ạ. Dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hai, con kính đảnh lễ đại đức Tịnh Đạt, con kính đảnh lễ đại đức Tuệ Đức. Dạ, con xin kính chào và toàn thể đạo tràng cảm ơn cô dạng đông cô trần đạo nhung phạm cô như pháp cô quang thanh cho biết tín hiệu âm thanh tốt ạ dạ con à, cảm ơn chú Vatana cho bài dạ con xin phép được uh, đọc ôn bài à, câu phát cú 260 ạ Nate nate ro so ho ti ye na sa pa pali tang si ro pa pakko wa yo ta sa Mô chín ti ti bút na mokachinno tibuccati nate nate ti hoti na sa balitang siro paripakho bút mokachinno ti không phải là trưởng lão nếu có nếu cho có bạc đầu người chỉ tuổi tác cao được gọi là lão ngu bản dịch của hòa thượng thích minh châu phải đâu trường lão sa môn phải đâu đầu bạc thượng môn tăng đoàn tuổi cao trí kém ương gàn sư già giống tuếch xứng mang danh này bản dịch của hòa thượng dưới đất dạ, con xin phép được kệ ạ na te na the ro so hi sta pa tăng ri so bà ri bạc khô và vô tận xa hô kha chin nô tì vô cha tì na te na the ro so ti ye na sa pa ni tăng ri si ro bà ri bạc khô và vô ta xa mô kha chin nô tì vô cha tì không phải là trưởng lão nếu cho có bạc tàu, người chỉ tuổi tác cao được gọi là lão ngu, bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Phải đâu trưởng lão Sa Môn, phải đâu đầu bạc thượng tôn tăng đoàn, tuổi cha tuổi cao trí kém ương ươn gàn, sư già rộng tuất xứng mang danh này. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ con đã đọc ôn bài xong con xin kính mời à, Nhung Phạm. Dạ, cảm ơn cô. Dạ sa thú xít nguồn Lào Cai ạ. Nam mô Thai á, Nam mô Tham Mai á, Nam mô Sang Khai á. Con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ Thượng tọa Minh Hạnh, Đại đức Tuệ Đức, Đại đức Tịnh Đạt. Con kính lễ cô tu nữ Như Pháp, cô tu nữ Viriyaratana. Con kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin ôn bài câu pháp cú 260 ạ. Nát tena thero so hoti ye yena sa pali tằng siro pari pako nô tassa út cha uchati không phải là trưởng lão nếu cho có bạc đầu người chỉ tuổi tác cao được gọi là lão ngu bản dịch của hòa thượng thích minh châu phải đâu trưởng lão sa môn phải đâu đầu bạc thượng tôn tăng đoàn tuổi cao trí kém ương gàn sư già rỗng tuếch xứng mang danh này phổ thơ của hòa thượng giới đức con xin kệ câu 260 ạ nà tê na thê rô sô hô ti ye na sa pa li tăng si ro pa ri pa cô wa yo ta sa mo ga chin no ti wu cha ti dạ con đã ôn bài xong ạ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 Quý cô tu nữ, con kính chào toàn thể đạo tràng, con xin đọc bài câu pháp cú 260. dạ cảm ơn sư các nguồn Lào Cai. Dạ, con cảm ơn chú Quát Thần Á đã quát bài ạ. Na te na te ro so ti renat sapa li tăng si ro waro ri bắc cô hòa rô tát sa mốc kha mốc kha chín nô tỳ vúc cha tỳ na te na renat sapa li tăng si Ribako Waro Tatsa Mokachino Tỷ Vô Cha Tì Không phải là trưởng lão Nếu cho có bạc đầu người chỉ tuổi tác cao được gọi là lão ngu đối bản dịch Hòa Thượng Thích Minh Châu Phải đâu trưởng lão Sa Môn Phải đâu đầu bạc Thượng Tôn Tăng Đoàn Tuổi cao trí kém ươn ngàn gàn Sư già giống tích xứng mang danh này đấy bản dịch hòa thượng dưới đức dạ con đã đọc xong dạ, ờ, con ờ, mời chú quát ná sa thu sa thu lần thầy còn thành nam mô phật Tha thaya nam mô tham maya nam mô Sáng sẵn khaya kính đại lễ ba ngôi tam bảo đức phật giáo pháp và chư tăng kính đại lễ đại đức chư đại đức tăng trong đạo tràng kính chào quý tu nữ cùng toàn thể các quý đạo hữu trong rung cho con xin đỡ kể kinh pháp cô 260 và cảm ơn <clears throat> thầy đạo trang cho biết nghe rõ <clears throat> na te na the ro so ti ye na sa paritang si ro pari pakko wa yo tassa mokha chinno ti vokchati na te <clears throat> xin sám hối na te na te ro so ho ti ye na sa pari tang si ro pari pa ko va yo ta sa mô kha chin nô ti vục cha ti không phải là trưởng lão nếu cho có bạc đầu người chỉ tuổi tác cao được gọi là lão ngu bản dịch ngài minh châu phải đâu trưởng lão sa môn phải đâu đầu bạc thượng tôn tăng đoàn tuổi cao trí kém ươn gàn sư già rong tích xứng mang danh này bản phổ thơ của ngài dưới đức nam mô phật à, dạ con xin được à, xuống mic và kính mời cô tu nữ như pháp kính mời cô dạ sa thủ sa thủ kính cảm ơn vinh quốc thanh ha dạ còn vị nào ôn bài không mà cho như pháp một tín hiệu à Dạ, còn vị nào không ạ? À? Ồ, mến chào cô hành kiểm. Cô hành kiểm đưa tay ông bài. Dạ, bữa nay cô hành kiểm cầm mít coi được không? Có thể ông bài được không cô hành kiểm? Alo, cô hành kiểm có nghe được âm thanh như Pháp không? <laughs> Cảm ơn Quảng Thành. Dạ, cảm ơn Đạo Tràng cho Như Pháp biết được tín hiệu à, còn vị nào nữa không quý vị còn vị nào chưa ung bài ngoài cô hạnh kiểm ra không nếu vị nào thì xin mời bằng tay à à, trong khi chờ đợi chắc có cô hạnh kiểm chưa nghe được rồi con xin được ông bà cao phúc phúc kinh số 260 <laughs> dạ cảm ơn cô rắn động na tề na thề rô sô hồ tí về na sa ba li tăng si rô Paribat cờ qua giờ tạt sa mờ kha chìn ti vuốt Chất ti dạ cảm ơn dung phạm na tề na thề rờ sờ hồ ti về na sa ba li tăng si rờ ba ri pa cờ qua giờ ta sa mờ khá trình nờ ti bút cha ti không phải là trưởng não nếu có nếu cho có bạc đầu, người chỉ tuổi tác cao được gọi là lão ngu. Và đây là bản chuyển ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Nà tệ na thê rồ sở hô tí dễ na sa pa rì tăng si rô bà rỉ bát cô và dỗ ta sa mở kha chin nô tì vuột cha tiền nà tệ thê rô nà tê thê nà tê na thê rô sô hô tí dậy na sa ba đi tăng si rô bà đi bát cơ hoài dỗ ta xa mở kha chinh nô tỳ vuốt cha tỳ phải đâu trưởng lão sa môn phải đâu đầu bạc thượng tôn tăng đoàn tuổi cao trí kém ương ngàn sư già rộng tết xứng danh xứng mang danh này và đây là bản phổ thơ của ngài hòa thượng giới đức con thành kính lãnh lễ tri ân chư tôn đức như pháp kính cảm ơn đạo tràng dạ mến chào cô hoa nguyệt chị giàu đạo tràng vậy là đường nét của cô hạnh kiểm yếu rồi như pháp vừa đọc bài vừa nhìn nhìn bàn tay của cô nhìn tín hiệu của cô nên bị đọc bài sai mất đền cô đó dạ năm mươi hai giá dạ bây giờ cô có thể uh, cầm mic được chưa có nghe được không dạ cho một tín hiệu đi nếu nghe được và có thể cầm mic được cho số 1 thì như pháp nhường mic à mình không thì như pháp xin khóa sổ ngàn dạ cũng đã hết giờ rồi Nam Mô Bích Tha Giá Dạ sa thú sa thú lành thai Chúng con thành kính lãnh lễ tri ân Đại Đức Tuệ Đức Đã từ bi hoan hỷ tiên phong ôn bài Phạm Quốc Kinh số 260 Như Pháp kính cảm ơn tất cả quý đạo hữu đã hoan hỷ à, đưa bàn tay ông bài ngày hôm nay rất là xa thú rất nhiều bàn tay và bây giờ thì cũng đã đến giờ học bài mới là câu pháp cú kinh số 261 và dạ, cảm ơn Minh Quang Thanh Á cho bài học Như Pháp Kính Mời Đạo Tràng cùng Như Pháp Đăng Tâm Thanh Tịnh Cung thỉnh Pháp Sư. Trước khi Đạo Tràng chúng ta được Đại Đức Tịnh Đạt giảng dạy bài học ngày hôm nay. Nam Mô Bích Hà Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Nam Mô Ta Sa ra Phagawato Arahato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 hàng thiện tình mãi mê trần cảnh na nghiệp bươn bề nặng gánh lo toan ít khi tâm trì rảnh rang não phiền kết bù sẵn tham còn nhiều nghe tranh pháp như người được ngọc nghe pháp nhiều chư phật gợi khen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 dạ năm mươi bích hai giá hình như đường nét chưa chưa được ổn hay sao dạ quý vị hoan hỷ chờ trong giây lát à dạ kính chào cậu thiên lạc vừa giao đạo trang dạ sư có trước mái chưa bạch sư đường tiền sư ổn chưa sư cho con một tín hiệu à dạ con kính nhân mít đến sư như pháp kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiếng hóa dạ con kính nhân mít đến sư sư nói đợi chư một chút có vị nào ông mà lần hai không thì xin đưa bàn tay lên à cô trần đạo cô pháp nguồn lào cai cô tâm Phương dạ à, còn vị nào nữa những vị nào mà thích vào đạo tràng thì xin đưa bàn tay lên cô tâm phương còn trước máy không cô tâm phương <laughs> cơ quan nguyệt hả cơ quan nguyệt hương năm là không có bao giờ cầm bích nhung phạm nhung phạm rất là giỏi luôn á phải nói là nhung phạm là thuộc hàng đi sau mà về trước á cô đặng đông nha rất là giỏi à, phải công nhận rất là giỏi luôn alo phải ừ, phải à, rất là hoan hỷ với những gì trẻ và dạ, bà già thì đi đi chậm lục quá phải không giống như rùa giống như Tina nè à, Nhung Phạm nè và à, Tô Pháp Nguồn lầu Cai nè những vị đi sau về trước mình già lụm cụm quá phải không phải không cô Rạng Đông dạ À, nếu à, nếu được thì mời nhung phạm đưa bàn tay ôm bài lần nữa đi nhung phạm thì nay chặt mận diệt rồi không thấy nhúc nhích pháp buồn đầu tay cai cũng không thấy nhúc nhích alo nhung phạm cầm mít được không tâm hương lúc này lúc này nó làm giàu lắm ít vô rung mà mời cũng không lên nữa nha nhưng bạn cầm mic được không cho như phát một tín hiệu à ồ vậy là như phát quân phạm không cầm mic được hả? xa thú xa thú dạ con trong mít để uh, à, sư chuẩn bị cho xong bây giờ con thấy tín hiệu của sư rồi dạ con kính dân mít đến sư dạ xa thú xa thú lành thay dạ con à, kính lễ uh, chư tăng thượng tọa minh hạnh đến uh, đại đức đại đức cùng chư quý vị đang hiện diện xin chào tất cả quý vị đang hiện diện ở diễn đàn Pháp Cú Kinh. Dạ, cảm ơn quý vị à, cho việc à, tín hiệu âm thanh tốt ạ. À. ngày hôm nay à, diễn đàn Pháp Cú Kinh chúng ta sẽ tiếp tục với câu kệ ngôn Pháp Cú số 261 phẩm Pháp trụ tham Thamathat. Dạ, 2061 dạ cảm ơn ờ, bác Phục Thanh á dạ để bắt đầu cho à, buổi sinh hoạt ngày hôm nay ờ, chúng con xin tinh cung chư tăng và tất cả quý vị chúng ta cùng à, lễ Phật Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Bồ Thằng Bhagawan Tăng Apikwa Demi So สวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนามาสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิDạ Nam Mô Bụt Thầy giá một lần nữa chúng con xin thành kính linh lễ chư Tăng và mến chào toàn thể quý vị. Và ngày hôm nay thì à, diễn đàn Pháp Quốc Kinh chúng ta sẽ à, tiếp tục với câu chuyện ngôn Pháp Cú à, số 261. và dạ, câu 261 phẩm à, phẩm pháp trụ và dạ, câu kệ ngôn pháp cú số 261 có nội dung như sau yami sancha yami satchancha thammo cha ahimsa sanya modamo sa ve vanda malotiro heroiti bhavuchati yami sajjanja thammo cha ahimsa sanya modamo sa ve vanta malo thiro heroiti bhavuchati ai chân thật đúng pháp không hại biết chế phục bậc trí không cấu uế mê xưng danh trưởng lão ai chân thật đúng pháp không hại biết chế phục bậc trí không cấu quế mới xứng danh trưởng lão dạ nam mô của thầy á à, thằng thằng thằng kéo quạt bệnh không chưa cắm điện không được không cắm nó nó ồn Câu à, kệ ngôn pháp cú à, số 261 bản Việt ngữ văn xuôi của Ngài in đá trên đá chính thân. Sự chân thật, sự đúng đắn, sự không hãm hại, sự thu thúc, sự tự chế hiện diện ở vị nào. Đương nhiên, vị ấy có ô nhiễm đã được rũ bỏ, vững chãi, được gọi là vị trưởng lão. Bản à, Việt ngữ của Ngài Hòa Thượng Giới Thức Vị nào chân lý lên đường Tự chế vô hại chẳng vương nhiễm gì Sống đời chánh hạnh tuệ tri Xứng danh trưởng lão Xứng vì sa môn Dạ Nam Mô Bụt Thầy dạ. Câu à, kệ ngôn pháp cú à, số 261 này cũng như là câu kệ ngôn pháp cú số 260 à, là nhóm câu kệ ngôn pháp cú có cùng một cái duyên sự dạ yeah. có cùng một cái duyên sự thì à, diễn đàn pháp cú kinh chúng ta đã được à, học à, câu kệ ngôn pháp cú số 260 rồi thì hôm nay chúng ta sẽ học tiếp tục cũng cùng cái duyên sự này à, trước khi đi vào cái phần duyên sự và ý nghĩa thì chúng ta cũng à, sơ lược về ngữ vựng của câu kệ ngôn pháp cú này quý vị à, quan hệ chờ cho tình trạng một tí xíu dạ dạ chúng ta học uh, duyên sự uh, về ý nghĩa câu kệ ngôn pháp cú sơ lược tử vựng Yam hi sachanja dhammoja ahimsa sanya modamo sa ve vanta malo thiro thero ti thero iti pavujati Dạ câu đầu tiên là Yam hi san Yam hi sachanja dhammoja Yam hi có nghĩa là vị nào ý nào sách chân chá sách chân chá à, cái từ à, sách chân cộng với lại chá à, sách chân sách chân là sự chân thật chá và thâm mô thâm mô chúng ta thường thấy à, từ này có nghĩa là pháp thì ở đây là cái sự à, cái sự đúng đắn sự đúng đắn ahimsa ahimsa là sự không hãm hại sự không hãm hại à, câu thứ hai ahimsa sanyamo dhammo ahimsa sanyamo dhammo ahimsa là sự không hãm hại sanyamo là sự thu thúc sanyamo là sự thu thúc Dhammo Dhammo là sự tự chế trừ tự chế à, trừ đá mô này à, nó còn một cái ý nghĩa à, mà chúng ta có thể hình dung được là vị mà được khéo huấn luyện có cái sự khéo huấn luyện từ cái à, từ cái nội tâm tâm mô tự chế hay là à, chế cục tâm mô câu uh, thứ ba câu kế tiếp sa về Guantanamo Tiro sa về Guantanamo Tiro xá là vị xá à, cái từ nguyên mẫu à, nếu mà đúng ờ, trong ngữ ngữ ngữ pháp thì là phải là so yeah. Dạ, tuy nhiên thì đây là cái văn kệ cho nên có những cái từ phải dùng cho nó hợp theo cái lý của cái lẽ của văn kệ xá vị ấy về thật vậy đương nhiên Guantanamo à, Guantanamo Guantanamo quan tá cộng với lại ma lá quan tá là đã được thanh lọc chữ ma lá là cấu quế chúng ta cũng à, vừa à, ôn cái à, phẩm à, ma lá quốc gia phẩm cấu quế Guatemala là cô ấy Guantanamo là người người đã hay là người đã à, có câu quế được rũ bỏ à, hay là người không có câu quế đó để được thanh lọc đã được rũ bỏ Guantanamo zero zero vững chãi zero vững chãi câu kết cuối cùng thero ý tí và vô trợ tí thero ý tí và vô trợ tí Thero là trưởng lão Thero là trưởng lão ngày, ngày xưa cái từ Thero này à, sử dụng à, giống như là cái từ Piết Khú là vị tỳ khu Thero Piết Khú và có cái sự phân biệt đó là Anuthero, Thero Thero hoặc là Mahathero yeah. Thero là những cái vị đó là à, mới tu còn à, Maha Thero là những vị à, tu lâu là đại trưởng lão là những vị trên 10 hạ đó ý tí à, là là cái từ để chúng ta nhấn mạnh trong một kép à, nếu mà trong tiếng việt chúng ta chữ thero là để trong một kép đó thưa quý vị thero ý tí đó là chữ theo để trong một kép quốc Pawuchati được gọi quốc Pawuchati được gọi là quốc Pawuchati được gọi là vậy như vậy thì à, chúng ta vừa à, sơ lược à, qua ngữ vựng của câu chuyện ngôn pháp cú số 261 Và một lần nữa câu chuyện ngôn pháp cú số 261 có nội dung như sau dâm Yamni san Yami satchancha thammo cha ahimsa sanya modamo sa we wantam malotiro heroiti bhavujati ai chân thật đúng pháp không hại biết chế phục bậc trí không cấu quế mới xứng danh trưởng lão bản việt ngữ của ngài hòa thượng minh châu và nam mô bút thầy dạ. và dạ, tiếp theo sau thì à, chúng ta sẽ tìm hiểu về à, ngữ vận à, về duyên sự cũng như là ý nghĩa của công kiện ngôn pháp cú số 261 này à, câu 261 này cùng một cái duyên sự cũng như là có một cái ý nghĩa liên kết với câu 260 không phải vì bạc đầu mà gọi mà được gọi trưởng lão chỉ có tuổi tác cao danh chỉ xứng lão ngu ai chân tập đúng pháp bất hại biết chế phục kệ trí không cố quế muốn xứng danh trưởng lão à, riêng sự à, chúng ta cũng được à, nghe qua đó là à, câu à, nhóm câu kệ ngôn pháp cú này được đức phật ngày nói lên khi ngài ăn ngừng tại à, á đề cập đến một cái vị à, tỳ khu trưởng lão tên là lakun takap hatiyak à, tỳ khu trưởng lão thì ở trong cái à, ở trong cái à, bộ à, à, Pali Name đó thì có đề cập đến cái vị à, Lakuntara Patiya Thera này rất là chi tiết thì à, tình đại xin được à, à, trích lục ở trong đây một phần à, vị à, Lakuntara Patiya này là một cái à, một à, thuộc về gia đình à, giàu có à, ở trong thành Savatthi à, ở trong thành Savatthi nhưng mà khi mà cậu ờ, Lakuntara này sinh ra đó sở dĩ mà có tên là Lakuntara Lakuntaka đó có nghĩa là người lùng có nghĩa là người thấp bé nhỏ bé cái tướng của ngài nó rất là nhỏ ừ. Lakuntaka bởi vì ờ, cái thân tướng của ngài nó hạn chế như vậy đó ừ. nó nó nó không có được ờ, to lớn như người thường đó thì mọi người đã đặt cho cho ngài cái tên là Lakuntarat bởi vì cái cái hình tướng bên ngoài à, nhưng mà ngài được cái phước à, ngài được cái phước đó là cái thân hình uh, màu da rất là đẹp à, màu da rất là đẹp và đặc biệt đó là có một cái cái cái cái cái giọng nói rất là triều mến à, có một cái giọng nói rất là hay khi mà ngài thuyết giảng cho cho phật tử cho tín chúng một cái giọng nói rất là đẹp và cái à, trong phần Pali Propanam có kể rằng khi mà cái duyên cái duyên lành để ngài Lakuntara ngài Phatiya đến với lại Phật pháp đó đó là vùng vào một cái ngày lễ một cái ngày lễ hội thì khi mà quan sát những người xung quanh tham dự lễ đó thì à, thấy họ vui cười à, hé lộ những cái hàm răng mà không biết cái duyên lành như thế nào đó mà ngài nhìn cái hàm răng đó ngài nhìn cái nụ cười nhìn thấy cái hàm răng đó lại liên tưởng đến cái sự quán tưởng về thân thể trượt dạ yeah. liên tưởng và quán tưởng về thân thể trượt và và và và đã phát đã đã đã đã đã, đã, đã phát triển về cái thiền định phát triển về cái sự quán tưởng đó à, phát phát phát phát triển về thiền cái thiền cái thiền đó và quan nghĩ với cái cái cái sự mà thiền của mình cũng như là à, phát triển về cái thiền quán tưởng về 32 tỷ trường đó và sinh xuất gia à, xin xuất gia và sau đó thì chứng được cái quả anagami sau khi xuất gia rồi đó thì à, được cái sự khích lệ của ngài Sariput và nhờ cái sự nhắc nhở cũng liên quan về cái quán thân thể trường mà ngài đã trở thành một cái vị à, thánh tăng a la hán ngài cũng ờ, trình ờ, trong cái phần Bali Prophanam cũng trình bày luôn à, cái ờ, cái duyên cái duyên lành làm sao để mà ngài có được cái thân tướng đẹp cũng như là cái giọng nói tốt à, ở trong thời kỳ của ngài à, Padumuttara đó Đức Phật Padumuttara thì à, ngài ngài đi đến nghe pháp ngài là một cái người Phật tử khi mà nghe pháp với một cái vị à, một cái vị đệ tử của Đức Phật đó và quan hỷ với cái cái giọng điệu cũng như là cái cách thuyết giảng của cái vị đệ tử cái vị cái vị pháp sư đó và ngài đặt phát nguyện à, ngài đặt phát nguyện để mà được giống như vậy đó là cái nguyên nhân để mà trong cái kiếp hiện tại này tuy rằng cái thân hình của ngài nó không có được à, to lớn nhưng mà ngài được cái phúc báo về cái âm giọng và cái lý do mà cái thân hình ngài nhỏ bé đó thì ở trong thời kỳ của ngài Đức Phật Kassapa à, lúc đó thì à, ngài à, Lakuntaka Lak, à, Lakuntaka đó Lakuntaka à, ta là từng là một cái à, kiến trúc sư trưởng là cái người quản lý để trong cái việc xây dựng à, một cái đền một cái tháp để mà để mà à, thờ Phật thờ xá lợi của Đức Phật à, Kassapa đó thì à, ngài là một người à, quyết định à, xây như thế nào thì à, trong cái cuộc họp để mà đưa ra cái ý kiến là xây nên xây cái tháp thờ xá lợi của Đức Phật Kassapa đó cái mô hình cũng như là cái quy mô à, thì lúc đó cái vị trưởng cái vị mà à, thầu đó thầu trưởng đó cái vị mà kiến trúc sư trưởng đó mới thiết kế nhưng mà cái lúc đó ngài lại có một cái tư tưởng đó là thiết kế làm cho nhỏ cái mô hình đó lại làm cho cái mô hình đó nhỏ lại và chính vì cái tư tưởng này và cái thiết kế bản thiết kế này cho nên là cái nghiệp duyên mà sau này ngài sinh ra trong đời đó ngài có cái thân hình bị nhỏ bé nha dạ. yeah. thì đó là một cái ờ, số điểm mà tịnh đạt xin được ờ, trình bày ở đây ở trong thông qua cái ờ, cái bộ uh, từ điển Pali Proper Name à, cũng có nhiều cái à, chi tiết khác nữa nhưng mà chúng ta sẽ à, chỉ trích một số cái điểm ở trong đây mà thôi à, quay lại với là cái duyên sự này đó là à, liên quan đến à, đại đức ngài à, Lakun Takapatiyak thì à, khi mà Đức Phật ngài à, đang ngự tại chùa Chetawanak chùa Kỳ Viên thì à, ngài uh, à, Lakun Takapatiya lúc này đã là một vị thánh tăng a la hán rồi mới đi đến hầu Đức Phật sau khi hầu Đức Phật nghe Đức Phật à, sách tấn giảng dạy thì ngài à, mới xin phép đi ra ngoài và ngay chỗ cái à, cái hướng mà ngài đi ra đó thì cùng lúc đó có 30 vị tỳ kheo khác đi vào để mà ý kiến Đức Phật thì khi mà Đức Phật ngày tiếp 30 vị tỳ kheo từ nơi khác đến đó thì à, Đức Phật ngày muốn à, nhân cái cơ hội này để mà khích lệ tâm tánh cho cái nhóm ba vị 30 vị tỳ kheo thì Đức Phật ngày à, dùng cái hình ảnh của ngài à, Lakun Takka Phatiya để mà làm cái đề tài thì đức phật ngài bắt đầu bằng cái câu hỏi đó là à, các vị đến đây ngài hỏi nhóm 30 vị tỳ kheo đó các vị đến đây khi mà đi vào cái hương thất đó của như lai đó thì các vị có trông thấy một cái vị trưởng lão hay không à, có tông trông thấy một cái vị trưởng lão đi ra hay không à, thì nhóm 30 vị tỳ kheo này à, thành thật bạch đức thế tôn là chúng con không có thấy đức phật ngài hỏi đại rằng đó là các vị thật sự là không thấy ai không thì nhóm 30 thì tỳ kheo này bạch đức thế tôn thật sự là chúng con không thấy một cái vị trưởng lão nào hết tuy nhiên thì chúng con có thấy là một cái vị sa di à, từ hương tấn đức phật đi ra à do là cái thân hình nhỏ bé của ngài Lapun Taka Lapun Taka Phatiya cho nên nhóm 30 vị tỳ kheo này hiểu lầm Ờ, là một vị ờ, say di là một vị say di trẻ tuổi nhưng không biết đó là một cái vị trưởng lão một cái vị thánh tăng a la hán thì sau khi mà hỏi xong câu hỏi thì đức phật ngài mới ngài mới giải thích cho nhóm 30 tỳ tỳ kheo này nghe rằng cái vị mà vừa mới đi ra đó không phải là vị say di là một vị trưởng lão nhà một vị trưởng lão thì nhóm 30 vị trì kheo này không có hiểu lúc đó chưa có hiểu thì nó mới mới bạch vậy đức phật này à, tại sao vị đó gọi là trưởng lão là một vị tỳ kheo là một vị trưởng lão trong khi đó tuổi nhìn nó có, có vẻ là còn trẻ còn khá là gặp cái cộng với cái tình nhỏ bé nữa thì à, tại sao được gọi là một cái vị tỳ kheo một vị trưởng lão thì nhân cái cơ hội đó mà đức phật này nói lên hai cái câu kệ ngôn này dạ. không phải vì bạc đầu là được gọi trưởng lão chỉ có tuổi tác cao danh xưng xứng lão ngu ai chân thật đúng pháp bất hại biết chế phục kẻ trí không có quế mới xưng danh trưởng lão thì khi đó đó à, đức phật này à, nói các vị tỳ kheo này các tỳ khưu ta không gọi thê rá vì lẽ là tuổi trẻ tuổi cao hạ lớn mà lẽ được ngồi ở chỗ ngồi của trưởng lão thượng tọa là vì ai thấu triệt tứ diệu đế không có tâm não hại đại chúng người ấy mới xứng danh là thê ra ở trong cái phần này thưa quý vị rằng à, Đức Phật Ngài đang muốn làm cho tâm của 30 vị tỳ kheo được thấu rõ về cái sự quan trọng của cái pháp hành hay là nói về cái việc những cái tính chất những cái à, những người có được cái sự khéo huấn luyện ở trong tâm hồn như là sự chân thật như là sự đúng pháp như là sự biết thu thúc như là sự không có não hại hay là có cái tâm mà hãm hại người khác như là những vị không còn phiền não thì những cái tính chất này những cái giá trị này sẽ làm lên một cái vị trưởng lão Đức Phật Ngài muốn nhấn mạnh về cái pháp hành của một cái vị xuất gia không phải vì tung lâu năm vì tuổi cao vì tuổi hạ lớn mà được giảm trừ các phiền não cũng như là xứng danh một cái vị trưởng lão đúng nghĩa là những người đã thoát khỏi vòng sinh tử luân hồi mà chỉ có những người thật sự đem tâm mình đem cả cái cuộc đời của mình để mà thực hành để mà hành pháp những vị mặc dù là còn trẻ tuổi hay là tu lâu năm cũng không có quan trọng bằng cái việc đó là bằng cái việc đó là cố gắng để mà phát triển những cái phẩm hạnh tính chất của một vị xuất gia và cuối cùng là tẩy trừ các cái phiền não trở thành một cái vị vô lậu đây là một cái quan trọng mà Đức Phật ngày muốn hướng đến với cái sự sắp tấn của Đức Phật và cái hình ảnh sự hiểu lầm à, trước đó tưởng là một cái vị sa di trẻ tuổi nhưng cái vị đó là một vị thánh tăng vô lậu thì cái sự quan hỷ cái sự à, bất ngờ và cái giá trị cốt lõi của một vị trưởng lão đó đã làm cho tâm của 30 vị tỳ kheo này à, sẵn sàng để mà nghe Đức Phật ngài thuyết pháp thì à, sau cái lời sắp tấn đó sau cái thời giảng pháp đó của Đức Phật nhóm 30 vị tỳ kheo này à, cũng có cái duyên lành để mà đắc được đạo quả A La Hán ở trong ngoài xã hội cũng vậy thôi thưa quý vị chúng ta cũng không thể nào mà đánh giá một con người qua cái cái cái vẻ bề ngoài nhìn mặt và bắt hình dung cho dù chúng ta có kinh nghiệm đến đâu đi nữa nhưng mà kinh nghiệm chúng ta cũng là cái kinh nghiệm nó có cái à, hạn chế và nó không có chuẩn mực 100% những cái sự à, bối toán tiên đoán dựa vào những cái à, cử chỉ vào những cái à, thể hiện từ bàn tay từ cái ờ, nét mặt từ cái tướng đi đó là những cái người có thể tiên đoán được cái người này có cái tính tình như thế nào có cái tương lai như thế nào nhưng mà không có bảo đảm 100% là như vậy chỉ khi nào đó mà mình ở chung với cái người đó mình muốn hiểu người đó mình ở chung mình tiếp xúc mình nói chuyện à, mình đặt ra những cái vấn đề những cái câu hỏi rồi mình thắc mắc qua một thời gian thì chúng ta có thể nhận định được cái người này có thật sự là người tốt có thật sự là người hiền có thật sự là cái người bạn lành mà chúng ta tiếp cận hay không và cái sự đánh giá đó thật sự ra có lúc thì cần có lúc thì chúng ta cũng không cần phải phải chú trọng vào nó bởi vì bản thân mình mình còn chưa có đủ khả năng để mà nhận định à, nói một cái điều đó là đôi khi chúng ta sống ở trên cuộc đời này mấy mươi năm mà chúng ta bảo rằng mình chưa hiểu mình á, thì có lẽ có thể quý vị ờ, khó nhận được mà thật sự ra mình hiểu mình được bao nhiêu mình hiểu mình được bao nhiêu bởi vì mình ở trong cuộc đời này á mình chỉ là nhớ giỏi lắm là cái từ cái thời những cái sự kiện quan trọng trong cuộc đời thôi chứ chúng ta không thể nào nhớ được tất cả những cái gì liên quan đến mình từ nhỏ cho đến lớn chúng ta chỉ nhớ những cái sâu chuỗi quan trọng những cái thay đổi những cái ngã rẽ những cái quyết định còn những cái cuộc đời trước đó nữa thì sao và trong những cuộc đời trong tương lai nữa thì sao bởi vậy mà để mà hiểu được bản thân mình á mình có cái tính cách như thế nào mình có phước thiện phước lành ác ác ý như thế nào mình có cái à, cái nguyện vọng mình có cái à, khuynh hướng như thế nào và thật sự là nó rất là khó nó rất là khó bởi vậy mà nói rằng à, để mà mình đánh giá người khác chi bằng tốt hơn mình để dành cái thời gian công sức đó để mà mình đánh giá bản thân mình đánh giá ở đây để cho mình à, hoàn thiện hơn để cho mình hoàn thiện hơn để mà trở thành một cái người à, cái người cái người mà thiện đó ở trong đây Đức Phật ngày nêu những cái phẩm hạnh à, hiện tại trong cái câu chuyện duyên sự này thì là phẩm hạnh của một vị thánh tăng a la hán là ngài Lakuntaka Patiyat à, chúng ta cũng có có thể dựa vào đây mà chúng ta à, noi gương và có cái hướng đi theo những gì mà Đức Phật ngày dạy những cái phẩm hạnh đó là gì ở trong cái bài à, câu pháp cú có nêu đó là cái sự chân thật cái sự chân thật cái sự ờ, đúng pháp hay là hợp lẽ cái sự thu thúc cái sự không não hại đó là những cái cái, cái giá trị của con người à, một cái người tuy rằng không có giàu sang không có phú quý không có bằng những cái người giàu có khác tuy nhiên nếu như là phát triển được những cái phẩm hạnh này thì cũng đáng cho chúng ta à, kết bạn đáng cho chúng ta quý trọng bởi vì những người này là những người có cái gọi là à, ngọc trong đá tuy rằng bề ngoài á, thì không ai phát hiện à, là cái người nổi trội nhưng mà khi mà tiếp xúc khi mà giao du thì chúng ta lại à, thấy rằng cái người này thật sự ra là rất là bởi vì trong cuộc đời này thì quý vị rằng là ở trong một cái gia đình ở trong một cái xã hội mà chúng ta giao du tiếp xúc đó, thường chỉ sử dụng đó là giao tiếp ngoại giao xã giao à, chứ mà tìm để mà có một cái người có những cái phẩm hạnh như là cái sự chân thật hay là những người có cái sự tu thúc đối với người cư sĩ cái sự thu thúc nó quan trọng không kém cái người xuất gia thôi quý vị cái người thu thúc là cái người biết đủ bây giờ đó cái sự biết đủ là sao biết đủ đó là mình có khả năng à, mua cái món đồ bất cứ món đồ gì mình cần hay là mình bằng lòng với tất cả những món đồ gì mình có là cái sự thu thúc mình có khả năng chọn và mua những cái món đồ gì mình thích thì chưa được gọi là thu túc mà mình có cái khả năng để mà bằng lòng với những gì mình đang có trong cái cuộc sống an vui đó là sự thu túc cái điều này nó khi mà mình nói đến đây thì phải nói rằng cái cuộc sống ở trong lời người cư sĩ cái sự tu túc nó quan trọng không kém bởi vì nó là cái à, cái ước ao cái nguyện vọng và đôi khi không có sự tu thúc đó thì chúng ta sẽ chiếm đoạt muốn cho đạt được bằng mọi giá đôi khi dùng những cái biện pháp đó là không có đúng pháp chính vì cái sự tu thúc làm cho con người biết đủ làm cho con người dừng lại khi mà đạt đến cái mức độ cảnh báo biết dừng lại biết bằng lòng còn cái sự không não hại không có ý định là hãm hại cái chúng sinh khác ở đây là con người ở đây là động vật ở đây là những chúng sinh có thức tánh cái giới sắc xanh đó thưa quý vị nó quan trọng hơn là cái việc gìn giữ giới sắc xanh để cho được cái tuổi thọ lâu dài đó là cái việc không có cái tâm não hại ở chúng sanh khác thể hiện cái sự từ bi rèn luyện và phát triển cái lòng từ bi đối với cái sự không não hại còn cái cái kết quả của việc không sát sanh không não hại đó là cuộc sống có được cái sức khỏe có được cái tuổi thọ điểm này cũng là một cái điểm mà người à, cư sĩ phật tử ta giữ giới chúng ta cũng cần lưu ý à, đôi khi à, nói chỗ này thì nó hơi à, rõ, à, hơi sai cái chủ đề tí xíu nhưng mà à, sẵn thì tịnh đại xin được nhắc luôn đôi khi chúng ta làm phước à, chúng ta giữ giới chúng ta hướng về cái kết quả thưa quý vị rằng cái kết quả của việc giữ giới của việc phước báo đó chúng ta không hướng cái kết quả nó vẫn xảy ra giữ giới để được trường thọ giữ giới để được à, an vui làm phước để được phước trổ giàu sang làm phước để được cái sự nâng đỡ cái điều đó là đúng cái điều đó là không có sai nhưng mà chúng ta chỉ dừng lại đó thôi thì chúng ta cũng còn bị à, thiếu kém bởi vì cái sự quan trọng hơn cái việc làm thiện làm lành hay là tạo phúc báo đó đó là cái việc mà càng ngày càng bớt đi cái phiền não giống như à, chúng ta đang nói về cái việc sát sanh thay vì chỉ nghĩ đến khi mà chúng ta phóng sanh chúng ta ngừng lại kết trước cái cái sự mà sát sanh con vật đó chúng ta dừng tay lại chúng ta nghĩ rằng à chúng ta làm như vậy thì mai mốt á, kiếp sau hay là trong đời này chúng ta bị yếu thọ chúng ta bị uh, tai nạn chúng ta bị chết rất báo đất kỳ tử là chúng ta dừng lại chúng ta không sát sanh để, để được sống lâu cái điều, đó không không có sai nhưng mà chúng ta phải phát triển hơn một một bước nữa đó là uh, không sát sanh bởi vì chúng ta có cái lòng từ bi chúng ta không nở xuống tay bởi vì cái lòng từ bi chứ nó không cho phép và chúng ta biết dừng lại để mà gìn giữ và phát triển cái lòng từ bi chính cái lòng từ bi này nó sẽ là cái hành trang tiếp tục đi theo chúng ta trong nhiều đời nhiều kiếp nữa đó là cái sự quan trọng của việc tự giới cũng như là cái việc làm phước làm lành chúng ta hướng đến cái việc à, như là bố thí là xả tài là ly tham là bớt cái sự dính mắc nó tốt hơn là chúng ta chỉ hướng đến cái kết quả của việc làm tốt chúng ta là hưởng cái phước hưởng cái quả thì à, rồi nữa đó là à, sự tu túc sự không hãm hại à, sự biết chế phục à, biết tự chế biết tự chế tịnh đạt có đưa một cái cụm từ đó là cái ờ, damo đó là sự tự chế hay là sự chế phục mà còn có nghĩa đó là người được khéo huấn luyện ở trong cái pháp danh của tịnh đạt đó cái chữ đạt á thì ờ, thật sự là trong tiếng việt thì chúng ta nghĩ đó là sự đạt là được là có nhận được cái gì đạt được cái gì nhưng mà trong Bali đó cái từ Santa là tịnh lấy theo cái, cái pháp à, cái cái cái pháp danh của ngài tịnh sự kỷ niệm cái pháp danh của ngài tịnh sự còn cái từ đát tá trong cái từ đạt đó nó có nghĩa xuất phát từ tâm mô đó là người được theo huấn luyện à, tá datta đát tô cái từ đát tô này cái từ đát mô này nó nó nó rất là hay nó rất là hay à, cái sự chế phục cái sự tự chế đó, thì chúng ta uh, uh, khó có có thể hình dung ở trong cái cái cuộc sống của mình nhưng mà người được khéo huấn luyện hay là người được khéo giáo dục đó thì chúng ta sẽ dễ hình dung ra khéo huấn luyện hay là khéo giáo dục là sao à, một cái người sống theo bản năng đó giống như là trong cái thời tiền sử hay là người sống không có theo pháp luật đó người không có được giáo dục bởi cái một cái môi trường một cái xã hội hay là một cái à, quy củ của một cái tổ chức thì cái người đó là sống vô giáo dục vô tổ chức à, thích làm gì làm thích nói thì nói thích đi đâu thì đi à, không biết cái người xung quanh còn cái người mà đá mô đó là cái người được khéo huấn luyện khéo giáo dục đó là cái người đó biết ý tứ được ông bà cha mẹ dạy dỗ được trường lớp thầy cô dạy dỗ giáo dục rồi bên cạnh đó được những vị thầy những vị tư những người hướng dẫn đạo tâm linh dẫn dạy dỗ về cái cái nội tâm thì phải rằng phải thật sự ra cái người đó đi đến đâu ở trong hội chúng nào cũng có được cái sự khen ngợi cái sự nổi bật bởi vì có cái sự huấn luyện có cái sự giáo dục quý vị nghĩ rằng cái đời sống xuất gia không cần học hay sao nhiều lắm những vị nào đã từng à, xuất gia cho dù là gieo duyên cho dù là à, một tháng ba tháng một năm cho dù là sa di cho dù là tỳ kheo các vị sẽ nhận ra một cái điều đó là khi đắp y cạo đầu đắp y học nhiều lắm ở đây học ngoài cái giáo lý ngoài cái lịch sử ngoài cái kinh điển còn những cái học về cái tăng tướng về cái y bên nào trái bên nào phải mặc thế nào cho đúng không có bị à, bị xấu rồi phải học cái cách đi cái cách đứng cách ăn quan trọng rồi cái cách thuyết pháp cái cách giảng đạo học nhiều thứ lắm thì như vậy được gọi là cái người được khéo huấn luyện hay được khéo giáo dục nếu như một cái người kể cả người xuất gia hay là người tại gia cư sĩ mà được ở một cái môi trường trong gia đình có ông bà cha mẹ là những người chuẩn mực ở trong một cái trường học một cái xã hội chuẩn mực thì chắc chắn rằng cái người này sẽ được ảnh hưởng hấp thụ những cái sự giáo dục tốt đó và duyên lành nữa thì gặp những cái người những cái vị xuất gia những cái vị tu sĩ những cái người hướng đạo giúp cho người này có cái sự giáo dục huấn luyện chế ngự cái tâm cái tánh của mình nữa thì phải nói là tuyệt vời cái sự hướng đạo giáo dục từ bên ngoài xã hội đó nó chỉ là làm cho người, con người đó trở trở nên theo cái chuẩn mực của xã hội theo cái tư cách của xã hội nhưng về cái nội tâm đó thì thì chưa chắc bởi vì còn liên quan đến là xử lý làm sao khi mà mình sân xử lý làm sao khi mà mình tham xử lý làm sao khi mà mình mình ganh tị mình hơn thua mình nóng nảy đó là những cái chúng ta cần phải học nếu mà chúng ta không có học đó thì chúng ta lại không có biết cách xử lý và chúng ta dụng dụng dụng về và khi mà dụng về rồi thì phiền não rất là dễ xâm nhập và chiếm ngự mình người biết chế phụ chế ngự là người giống như là à, mái nhà là khéo lọt như vậy đó ừ, biết xử lý các tình huống không biết xử lý các tình huống không cho cái phiền não nó xâm nhập nó chiếm ngự nó điều khiển đó là người biết chế phụ về cái chế phục về cái nội tâm nha dạ. yeah. thì đó là những cái phẩm hạnh của một cái vị thánh tăng là ngài La Lakun Cá Phát Tí Giá mà Đức Phật ngài đang đề cập đến. Tuy nhiên thì những cái phẩm hạnh này chúng ta có thể nương theo một cách thực hành từ từ. Chúng ta có cái hương cái cái cái cái mục đích để chúng ta hướng đến để chúng ta hoàn thiện bản thân mình. Thì à, thưa quý vị, hôm nay chúng ta học câu chuyện ngôn pháp cú số 261 liên quan đến cái tích chuyện duyên sự của ngài Lakun Cá Phát Tí Giá. Nói về cái việc đó là à, ngoại hình bên ngoài không phải là quá quan trọng để đánh giá một con người mà phải nói đến cái việc đó là pháp hành cái bản tính à, được huấn luyện có những cái phẩm hành không có à, sự à, hãm hại đối với chúng sanh khác hay là có cái sự chân thật có cái sự đúng pháp thì đó là những người có cái giá trị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 Chúng con kính dân Đại Đức Tinh Đạt đã giảng bài học ngày hôm nay cho chúng con nghe để hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích và chúng con kính dân Đại Đức Tịnh Đạt và con kính thỉnh thượng tọa minh hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo và con kính dân mít đến thượng tọa minh hạnh บวตุสัพมังกลังรักขันตุสัพเดวตสัพบุตานุภาเวนสดาสติภวันตุเตบวตุสัพมังกลังรักขันตุสัพเดวตสัพธรรมานุภาเวนสดาสติภวันตุเตบวตุสัพมังกลังรักขันตุสัพเดวตสัพสังฆานุภาเวนสดาสติภวันตุเต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 chúng con kính tri ân thượng tọa minh hạnh đại đức tịnh đạt đại đức tuệ đức cùng chư tôn đức đã vào rung chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới ôn bài và học pháp và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng kính mời quý phật tử cùng cảm dân hồi hướng gia đây quá ta sam ti vi ha ra wa si ni thu pe ga re bu thi ga re ta hin ta hin ta tham ma đa đề na pa quan tu vu chi ta sót thiên ca ron tê tha quý ha ra măng đa lê thề ra cha mát cha na qua ca cha biết Tha vô sa ra mi ca đa na ba ti u pa sa ca gama cha đề sa mi gama cha ít ra Sappana Bhuta Suchita Pavantu Te Chara Bhuja Yeti Chanda Sampawa samse Samseda Chata Athavo Papatika Niyani Kang Thamma Vasang Patitya Te Sappe Pi Dukhat Sakharon Tu Sankhayang Tha Tu Chi Rang Sa Tăng Thẩm Mô Thẩm Ma Ra Cha Mut Ra Lang sang pho tu sa ma pho vô a atha ya cha ni ta ya cha am hê ra tham tu sắc thầm mô sắp bê pi tham ma cha